Xin chào tất cả mọi người, tôi là Phương đến từ kênh bất động sản Văn Thiết. Thì ngày hôm nay là ngày 18 à, tháng 9 năm 2021, tôi đang đứng tại một cái vị trí rất là đặc biệt tại thành phố Phan Thiết. Thì trước mắt mọi người là con đường dẫn vào sân bay Phan Thiết. Đường dẫn vào sân bay Phan Thiết này thì giao với đại lộ Võ Nguyên Giáp. Đây, đại lộ Võ Nguyên Giáp là một trong những con đường biển đẹp nhất tại Việt Nam. Đi từ cửa ngõ đi vào à, Mũi Né ra tới à, khu du lịch Bào Trắng và ra tới ngoài thị xã Phan Rí của huyện Bắc Bình thì con đường này có chiều dài hơn 60 km với 6 à, làn xe và hai bên thì có vỉa hè rộng hơn 10 m. Thì phía bên này là đường vào sân bay Phan Thiết thì thuộc trung tâm của xã Thiên Nghiệp, thành phố Phan Thiết, đối diện với đường vào sân bay Phan Thiết là phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết. Phường Hàm Tiến này là trung tâm du lịch tại khu du lịch quốc gia Mũi Né với hàng trăm cái khu resort mặt tiền biển. Ở phía xa xa màu trắng này là biển Đông. Rồi ờ, cái mũi Nhô Ra này là Mùi Ná và Vin Mùi Ná thì à, bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi vào thực tế bên trong để xem hiện tại thì sân bay Phan Thiết có thực sự đang thi công hay không và vị trí sáng ở đâu mọi người hãy theo tôi với bóc lộ giới lên đến 52 mét thì cái đường vào sân bay Phan Thiết này cực kỳ rộng đường vào sân bay Phan Thiết thì à, có hai à, chiều và ở giữa thì có giải phân cách rất là rộng lớn để ờ, trồng ờ, hoa trồng ờ, cây cảnh đây là bên này là con đường để vào sân bay này còn phía bên kia là con đường để đi ra từ sân bay đi ra ngoài đường võ nguyên giáp thì à, tôi sẽ dẫn mọi người vào để xem thực tế ngày hôm nay là ngày 18 à, tháng 9 năm 2021 thì sân bay Phan Thiết có đang thực sự đang thi công hay không thực tế thì tôi cũng à, không biết hiện tại là có thi công hay không thì tôi sẽ dẫn mọi người vào để cùng khảo sát luôn sân bay Phan Thiết thì là một cái sân bay dân sự và quân sự kết hợp thì ờ, sân bay Văn Thiết ờ, dự kiến sẽ đưa vào bàn giao đưa vào vận hành và khai thác uh, chuyến bay trong năm 2023 thì đây là những cái uh, xe của những cái người mà phụ trách làm ở trong sân bay Phan Thiết thì sân bay Phan Thiết cái đường dẫn này uh, đường dẫn vào sẽ do tập đoàn uh, rạng đóng thi công Hiện tại thì hai bên của đường vào sân bay đã được uh, lắp hệ thống cống thoát nước và làm những cái uh, bờ bao để chống uh, sạt lở đất thì khu vực à, làm sân bãi Văn Thiết này thì ờ, hiện tại được quy hoạch là gần như không có khu dân cư sinh sống đây là một cái khu vực ờ, tách biệt và rộng lớn để dễ dàng cho việc mà ờ, quy hoạch làm sân bay hiện tại thì tôi vẫn thấy có những cái máy xây dựng ở trên à, công trường mà chúng ta sẽ đi vào gần hơn để biết là thực tế ra thì à, những cái máy công trình này họ có hoạt động hay không tôi đang đi trên con đường mà đi từ sân bay Phan Thiết ra ngoài à, đường Võ Nguyên Giám này con đường này con đường ra ở hai bên thì được ờ, thi công cái ờ, kè để chống sạt lở à hiện tại thì ờ, máy công trình này vẫn đang hoạt động về các bạn thì tuyến đường này đã được lên form hình đã được lắp đặt hệ thống cống thoát nước Đó. rồi lưu nén đất cũng chuẩn bị à, bước qua giai đoạn là trải thảm nhựa à rồi thấy xa xa kia thì những cái à, xe lưu thì đang à, lưu nền đất của con đường khu vực bên này là khu sân bay Phan Thiết này có nhà ga này đường băng này đây là một cái khu vực cực kỳ rộng lớn ở xa xa thì có những cái tua bin ờ, điện gió nằm tại ờ, xã thiên nghiệp luôn của thành phố Phan Thiết có vẻ như thì ờ, con đường này đã dần hoàn thiện nên là không có nhiều ờ, máy móc thiết bị của công trình của bên tập đoàn Đảng Đông ờ, thi công như trước. Những cái máy lưu thì đang ờ, lưu nén mặt đường để chuẩn bị cho công tác trải thảm nhựa. Hôm nay là ngày 18 à, tháng 9 năm 2021 mặc dù là tình hình dịch bệnh ở Phan Thiết vẫn còn à, diễn biến còn những cái ca mắc bệnh mới nhưng mà bên à, thi công của tập đoàn Đăng Đông thì công nhân vẫn tiếp tục thi công trên công trình đây khu vực bên này là cái khu vực vào sân bay Phan Thiết này khu đường băng nhà băng nhà ga này thì tôi xin kết thúc ờ, video ờ, tại đây và sắp tới thì ờ, sân bay Phan Thiết sẽ lên những cái hạng mục hạ tầng tiếp theo thì tôi sẽ dành thời gian để tôi sẽ ra quay thực tế để cho mọi người có thể tham khảo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.